chào các bạn hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa nhật hiệu là Paloma con này à, cái model của nó là ICS 817 ICS 817 bếp này là năm sản xuất là tháng 11 2018 đời rất mới gần đây thôi sau đây là tôi sẽ thử cái chức năng của bếp đầu tiên là tôi sẽ thử khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu và mở bếp nướng và tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi là cần gạt điều chỉnh lửa lớn nhỏ đây ngọn lửa xanh đẹp giờ tôi sẽ tắt tôi sẽ thổi, thổi tắt lửa đi để thử chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà các bạn để ý cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp là khoảng 2 cm do đó nước có trào ra thì nước nó cũng chỉ nằm ở trên mặt bếp thôi rất hiếm trường hợp mà nước trào ra làm tắt lửa phải trường hợp là, nước phải trào nhiều và nó có bọt á nó, nó, nó che kín cái cái mâm chia lửa này á thì ờ, lúc đó bếp nó mới ờ, khóa ra chủ yếu nguyên nhân ờ, là do gió thổi làm tắt lửa thì bếp mới là 99 phần trăm còn cái khả năng mà nước trào làm tắt lửa, lửa cũng có nhưng mà hiếm nên mà quảng cáo mà là chống trào là cái người bán không có hiểu bây giờ tôi sẽ thử ngọn lửa đây bên trái nè bên phải nè bếp nướng nè ừ. ờ, ờ, đó là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tiếp theo tôi sẽ thử chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi tôi ờ, dùng hai miếng sắt này để tôi thay cho hai cái đá nồi trong quá trình đun nấu nếu mà các bạn mà lỡ quên lỡ quên nước cạn nồi thì bếp sẽ tự khóa ga lưu ý đối với chức năng khóa, khóa ga khi nước cạn nồi này á nhà sản xuất họ cài đặt cái à, cảm biến nhiệt độ của bếp là hai trăm rưỡi độ bếp nó sẽ khóa ga nhiệt độ đáy nồi hiện tại là trên 200 độ nè nên bếp nó tự động giảm nhỏ lửa rồi. lúc này cần gạt điều chỉnh lớn nhỏ không có thay tác dụng nhiệt độ đáy nồi hiện tại là trên 200 độ khi mà thử chức năng này các bạn lưu ý á nhà sản xuất á, họ cài đặt cái nhiệt độ của cái đầu cảm biến này nè là hai trăm rưỡi độ bếp nó sẽ khóa ra lúc đó đáy nồi phải là trên 300 độ nó mới khóa nếu mà các bạn ờ, nấu ăn ở nhà thì lưu ý là phải sử dụng nồi đáy dày cái đáy nồi dày thì nó mới đủ nhiệt độ trên 200 độ thì nó mới khóa còn nếu mà các bạn sử dụng nồi nhôm đáy mỏng á mà, mà nhất là không gian bếp nhà bạn mà có gió lùa nó sẽ làm nguội cái đáy nồi nó không đủ 300 độ thì nó sẽ không khóa các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy ngọn lửa nó cứ phập phù phập phù lúc to lúc nhỏ tức là khi mà nhiệt độ nó nóng á, thì nó sẽ tự động nhỏ lại và khi đáy nồi nó nguội thì uh, nhiệt độ lửa nó sẽ tự động bùng lên nhưng mà nó không đủ nhiệt độ để nó khóa đó là do đáy nồi nó chưa đủ nhiệt độ Đây, tôi sẽ cho các bạn xem nhiệt độ của đáy nồi tôi đo bằng cái súng này ha bên phải 340 bên trái 320 đó bên trái này tắt rồi nó tắt nhanh tắt chậm là còn tùy thuộc vào cái độ cong của cái đáy nồi nữa nếu mà nếu mà cái đáy nồi mà nó cong nó nó vẫn lên đó, nó không có tiếp xúc sát với cái cảm biến này đó, nó, nó sẽ truyền nhiệt giảm đi thì nó sẽ lâu quá hơn bên trái này là đã quá rồi bên trái đã khóa ra tôi sẽ ờ, thử lửa này. bên trái đã khóa ra rồi bên phải khóa luôn rồi đó công tắc bếp vẫn đang mở đây đó là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, chống cháy nồi gọi như vậy là không có chính xác tại vì ở nhiệt độ đáy nồi là trên 300 độ là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo là chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy sẽ gây hiểu lầm cho khách các bạn lưu ý ha vừa rồi là tôi đã thử hai chức năng cơ bản là khóa ga khi gió thổi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi đó là chức năng cơ bản mà bất kỳ bếp ga nhật nào cũng có hết bếp này á, nó sử dụng một cặp pin đại bếp này nó sử dụng một pin đại đây nếu mà nếu mà các bạn uh, sử dụng những cái loại pin Việt Nam như là con thỏ con ó Pinaco pin Việt Nam sử dụng cho bếp này chỉ được khoảng uh, ờ, 15 ngày thôi 15 20 ngày thôi còn những loại pin như là Panasonic màu xanh hay là Sila Maxell màu đỏ những cái loại pin rẻ, rẻ tiền mà giá 20.000 một cặp á loại đó sử dụng cho bếp ờ, Nhật được khoảng 30 ngày thôi nếu mà có điều kiện thì các bạn mua cái loại pin Alkaline Alkaline là cái công nghệ chế tạo pin còn ờ, còn hiệu thì nhãn hiệu thì nó có rất là nhiều ờ, hiệu như ở trên tay tôi là Panasonic Alkaline nè Fujitsu Alkaline nè nó có rất nhiều hiệu viên anh Calai này á, giá bán ờ, ở ngoài thị trường là khoảng 90.000 ờ, một cặp sử dụng cho loại bếp này thì được khoảng 7 ờ, tháng sử dụng cho loại bếp này thì khoảng 7 tháng còn ở đây á, tôi bán bếp á, thì tôi sẽ tặng cho khách một cái viên pin sạc đây là viên pin sạc pin sạc này á sạc một lần đầy á thì sử dụng được ờ, khoảng 3 4 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều còn ờ, tuổi thọ pin á, thì được 3 4 năm tức là trong vòng 3 4 năm các bạn không phải tốn chi phí mua pin đó thì ờ, tôi hướng dẫn sử dụng ha cái cái cách lắp pin vào á thì bao giờ cái cực âm nó sẽ xoay vô trong nó có ký hiệu ở trên đây nè dấu trừ dấu cộng nè cực âm sẽ xoay vô trong nếu mà sử dụng một cặp pin thì các bạn sẽ lắp như vậy cực dương sẽ ra ngoài còn ở đây viên pin sạc này á, thì cực âm này tôi có đánh dấu trừ nè nó cũng xoay vô trong cực dương xoay ra ngoài và chỉ sử dụng một bia một viên thôi và một viên thì nó không có đủ độ dài thì tôi sẽ nối thêm cái lò xo này và các bạn lưu ý cái lò xo các bạn phải móc vào cái ờ, cái bia cực dương này để dọc lò xo nó không bị lệch tại vì ờ, cực âm của viên pin đó, nó chạy lên tới cái mép này lên trên này nó chỉ cách cách nhau âm và dương nó cách nhau có một cái miếng bì ờ, nhỏ xíu ở đây thôi nếu mà các bạn không có móc lò xo mà cái lò xo nó bị lọt ra nó lọt ra nó nó chạm vào cực âm âm dương nó nối nhau thì nó sẽ gây pin thì các bạn phải móc cái lò xo này vào cái, đầu cực dương này đó móc vào để cho nó không có là bị lệch ha móc vào để cho nó không bị lệch rồi bây giờ các bạn ờ, móc vào rồi thì các bạn lắp vào lắp pin vào lắp pin vào thì thực âm ờ, xoay vô trong cũng dương xoay ra ngoài đó rồi mở bếp lên sử dụng sạc một lần đầy thì sử dụng được ba bốn tháng còn tuổi thọ pin thì được được ba bốn năm nên ờ, rất là ờ, nó kinh tế trong nếu mà sử dụng lâu dài ưu điểm của bếp ga nhiệt này là gì alo đúng rồi nồi cơm do Reducy 1 lít 8 giá dao động từ 1 triệu 8 cho tới 3 triệu 3 triệu rưỡi đẹp xấu xài nồi nào cũng được hết nồi nhật thì nó phải có chất lượng thì nó mới sống được ở thị trường nhật chứ dân nhật nó cũng nghĩ là nồi này tốt hơn nồi kia nồi hiệu kia nó chết mẹ rồi nó từ, từ, từ cái nhãn hiệu hàng đầu về nồi cơm rồi còn gì nữa thì ờ, bây giờ mình hết nồi rồi giờ cũng không có miệng được Zalo mình các bạn có nhân viên gửi hình tư vấn cho ha. Đầu từ sau có nồi hơn thì tiêu mấy hay triệu đúng rồi thì tiền nào của đó con triệu rưỡi nhưng con hai triệu rưỡi thì nó phải ờ, khác nhau chứ mấy phần lớn của Ngọc Sơn đó nhưng mà là rồi nói zalo lên các bạn có lên tư vấn rồi tranh thủ đi để giờ cái cái này rồi sao sạc? đây là cục sạc cục sạc cho viên pin này à, đây là cái đầu sạc tôi ờ, lắp sẵn đây dây sạc này dài 3 mét lận các bạn ờ, ờ, cắm vào ổ cắm ở trên tường và các bạn kéo dây tới ờ, sử dụng rất là tiện khi mà sạc đầy á thì đèn trên cục sạc sẽ báo màu xanh còn khi mà trong quá trình sạc á, thì đèn sạc nó sẽ báo màu đỏ khi mà pin nó yếu á, thì thời gian sạc khoảng 17 18 tiếng thì pin nó sẽ đầy đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh đầy thì nó sẽ chuyển sang màu xanh còn đang sạc vào thì đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ đang sạc thì đèn nó sẽ đèn nó sẽ màu đỏ ha pin này nó mạnh sẵn rồi các bạn không cần phải ờ, sạc đâu không cần phải ờ, cố sạc làm gì cứ xài ờ, ba bốn tháng cho nó hết đi rồi hãy cắm sạc tại vì chỉ cần pin nó sụt nó sụt dưới 100% là nó tự động nó sạc vô thôi nhưng mà về pin nó đầy thì các bạn không cần sạc đây là đây là đang sạc ha vừa sạc vừa sử dụng vẫn ờ, bình thường ha không ảnh hưởng gì hết ha vừa sạc vừa, vừa sử dụng bình thường hoặc là khi mà pin nó hư pin nó hư hay là các bạn ờ, làm mất pin chẳng hạn ở đây tôi lấy pin ra nè ừ. tôi lấy pin ra nè các bạn cắm sạc vẫn sử dụng bình thường cái này cắm sạc vẫn sử dụng bình thường khi mà trường hợp mà pin nó, nó hư hay là các bạn làm mất mất pin vậy đó cắm sạc vẫn sử dụng bình thường tất nhiên là cái này là sử dụng tạm thôi tôi ờ, không không có khuyến khích sử dụng như vậy tốt nhất là các bạn nên sử dụng pin bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nếu muốn sử dụng hẹn giờ á, thì các bạn ờ, kết hợp cái cụ cục sạc này với cái ổ cắm hẹn giờ ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ cấp điện cho cục sạc đây là ổ cắm hẹn giờ nó cho phép ta hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút ở đây tôi sẽ thử hẹn giờ 1 phút tôi mở bếp lên nó sẽ đếm lùi nó sẽ đếm lùi về không về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cục sạc thì bếp nó sẽ tự khóa ra đó ta, ta kết hợp cái ổ cắm hẹn giờ này và cái ờ, cục sạc này để ta hẹn giờ cho bếp đó sau một phút này nó ngắt điện này nè ngắt điện cung cấp cho cục sạc thì bếp nó sẽ khóa ra công tắc bếp vẫn đang mở đây ừ. đây là ta sử dụng hẹn giờ bằng cái cục ổ cắm hẹn giờ này ổ cắm hẹn giờ này là ờ, tôi ờ, shop bán bán kèm theo bếp nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì 8 nghìn một cái còn cái bộ pin sạc này thì tặng tặng kèm rồi không phải mua gì nữa và lưu ý là khi mà muốn hẹn giờ thì các bạn phải lấy pin ra ha phải lấy pin ra thì mới hẹn giờ được còn mới còn ờ, sử dụng mà không hẹn giờ thì các bạn lắp pin vào ừ. ok ha bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ờ, ngày đầu nếu mà có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới cho khách bếp này thì ờ, có khách ờ, khách anh đặt mua rồi anh đang đứng kế bên đây các bạn ờ, xem YouTube trên TV á, thì có thể đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những cái video thử bếp của chúng tôi vào ngày mai. Các đại lý đại lý bếp ga ở các tỉnh mà muốn kinh doanh thêm cái mặt hàng bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo, Facebook để có giá ưu đãi dành cho đại lý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video video tiếp theo.